Liên hiệp các hội UNESCO Việt Nam đã trao chứng nhận không gian văn hóa tâm linh cho chùa Thiền Tông Tân Diệu, tỉnh Long An và kết nạp chùa là thành viên của Liên hiệp các hội UNESCO Việt Nam. Chứng nhận này nhằm biểu dương sự đóng góp của chùa trong việc giữ gìn các di sản văn hóa tâm linh của dân tộc. Không gian của chùa Thiền Tông Tân Diệu có các điểm nổi bật như chùa điêu khắc gần 10.000 câu thơ kệ của Phật tử trên cả nước nói về pháp môn Thiền Tông. Chùa giúp các Phật tử trên cả nước tu tập theo pháp môn của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Tại chùa cũng lưu giữ tượng và thơ kệ của 36 vị tổ thiền tông, trong đó có 3 vị tổ của Việt Nam mà vị vua Trần Nhân Tông là đời tổ thứ 34. Ngoài ra thì chùa cũng được Hội Di sản Văn hóa Việt Nam trao tặng bằng khen và kỷ niệm trường.